Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau để thưởng thức trận đấu cực kỳ hấp dẫn sắp diễn ra Đây hẳn là một trận so tài vô cùng kịch tính và khốc liệt Hãy cùng đón chờ xem Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó Như vậy là trong hiệp một của trận đấu, đội chủ nhà sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình nhỏ của các bạn và cũng là đội ra bóng trước hiệp một đã được bắt đầu một pha vào bóng rất nguy hiểm Hakimi Tập tình huống quá hay tình huống quá hay Phạm lỗi Thực sự là một cú đá thử những trí tưởng tượng của chúng ta bởi cú ra chân này Quý vị đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của Đài truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể theo dõi website thể thao.vtv.vn hoặc ứng dụng VTV Sports của Đài truyền hình Việt Nam để chiêm ngưỡng lại những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu. Lỗi rồi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 giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không lỗi rồi rất tốt đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ rất thoáng một pha phối hợp ở trung dọc Neymar chuyển hướng quá hay Mbappe dứt điểm không được bóng rất sung anh không được Mbappe Neymar vẫn tiếp tục đi bóng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 hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu chuyển hướng quá hay một pha vào bóng rất nguy hiểm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 Mbappe Neymar Neymar Cú đá ngay Camarao Chưa mang lại bàn thắng nhưng rõ ràng pha phối vừa rồi là sản phẩm của những cầu thủ đã tập luyện và rất hiểu ý nhau Hakimi phối hợp khá đơn giản rất tốt đó là mùi truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ sẽ có một tình huống ném biển Neymar Mbappe rất thoáng đá ngang tới điểm combo pha phối hợp ừ, xứng đáng là một trong những pha phối hợp ừ. hình mẫu quá hay Neymar nỗ lực triển khai bóng những nguy hiểm đã qua đi thời gian còn lại là không nhiều cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải dứt điểm